Đến thưa Thầy, ba con trước giờ uống thuốc tây vô tội dạ nên bị lần thuốc tây vạn uống không tiêu do thuốc tây mà làm mất hết lợi khuẩn hay sao á mà ngày nào cũng phải uống men tiêu quá thì mới chịu nổi, không thì ăn vào không tiêu vì đau bụng rim rim. Vô tình con thấy sản phẩm Huệ Đà giải đầu gan của Thầy, con mua cho ba con uống nay được 10 hộp, ba con tất cả người không cần uống men tiêu quá nữa. À, sao lại về Thầy, vậy ba con có thể duy trì uống Huệ Đà suốt đời được không? à, trong người đà hôm trước mình nói có cái chất để làm để trị viêm nhiễm và nếu như mà cái trường hợp đường ruột này tốt nhất là chúng ta nên uống ờ, thêm một lần buổi sáng một sáng dây với chanh muối tuyệt vời hơn tối trước khi đi ngủ phải sáng dây uống sáng lúc bụng đói chúng ta cũng phải uống một lần nữa thì à, được gây men ruột à, tốt hơn À, thưa dạ dày, à, thưa thầy bị đau dạ dày trào ngược viêm loét gần 10 năm rồi uống thuốc tây nhiều mà không hết. Dạo gần đây con được biết đến thầy và chưa áp dụng ăn uống dưỡng sinh được vì tính chất công việc nên không ăn đúng giờ hay lo lắng suy nghĩ và ăn tiệm. Nhưng con muốn được hết bệnh dạ dày, con nhờ thầy hướng dẫn thuốc hay có biện pháp nào đó con được hết bệnh. Hồi nãy mình có trả lời câu hỏi này rồi đúng không? Tức là đối với bệnh dạ dày chưa biết là nó đau kiểu gì nếu mà trào ngược dạ dày thì rất là dễ là vẫn uống cái ờ, mật ong lúc bụng tối và uống cái thuốc tể thôi chúng tôi có trong công ty Nguyên Nguyên là sau khi ăn 30 phút thì nó sẽ ổn định cái bệnh này nhanh hơn. Em bé mới sinh có nên rơ mật ong ma đô ca không? Phừa, không cần thiết đâu hồi nãy mình nói rơi cái tranh được rồi